Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên trong buổi trưa vui vẻ số 03 của chúng mình ngày hôm nay. Và như chị đã hứa thì ngày hôm nay sẽ là tài liệu số 03 dành tặng cho chúng mình, được không ạ? À? Tài liệu số 03 dành tặng cho chúng mình ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Chính vì vậy, nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị và thực hiện đúng đủ các thao tác để chúng mình lại tiếp tục nhận được tài liệu trong buổi trưa ngày hôm nay cùng với học văn chị Hiên nhé. Được không nào? Hello, xin chào các bạn, xin chào các em. Tài liệu số 03 dành cho các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay chính là một trong số những bộ tài liệu cực kỳ là hot về tác phẩm mà có lẽ các em sẽ quan tâm rất nhiều trong năm nay đấy. Đó chính là là truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Được không ạ? À? Đó chính là truyện ngắn Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Ok không? nhá. Đó chính là chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Và như chị đã nói, để có thể nhận được tài liệu tặng số 03 ngày hôm nay thì các bạn đừng quên cáp lại màn hình này, à, cáp lại phần mà các em đã chia sẻ công khai phần phát trực tiếp này và sau đó nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên để ngay lập tức dinh về cho mình bộ tài liệu số 03 liên quan tới chuyện ngắn vợ nhặt của tác giả Kim Lân các bạn nhé. Đồng ý chưa nào? Trong buổi trưa ngày hôm nay như đã hứa, chúng mình sẽ cùng với nhau lượt lại một số những cái phần kiến thức liên quan tới vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. À không biết trưa nay ăn gì à <laughs> Về quê của Kim Lân hay là đến với tác phẩm của Kim Lân Có khi hôm nay ăn cháo cám các em ạ <laughs> Có khi là hôm nay chúng mình sẽ ăn cháo cám đấy Không biết là các bạn có cảm thấy cái món ăn đấy là một cái món ăn rất là khó ăn hay không Nhưng bản thân chị nghĩ là có khi là chúng mình được ăn cháo cám thật đấy Không biết là chị đoán có chuẩn hay không thì chưa biết Nhá Rồi ok đồng ý Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với nhau lượt lại phần kiến thức về vợ nhặt của nhà văn Kim Lân các em nhá. Đồng ý không? Rồi, các bạn thấy này. Đương nhiên cái phần kiến thức đầu tiên khi chúng ta tìm hiểu về một tác phẩm thì chúng mình sẽ đi tìm hiểu về người đã khai sinh ra đứa con tinh thần này. Đó chính là về tác giả. Và tác giả ngày hôm nay chúng mình có đó là một nhà văn rất là quen thuộc với chúng ta trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà văn Kim Lân. Ok chưa nào? Đó là nhà văn Kim Lân Đồng ý không ạ? Vậy thì khi nhắc đến Kim Lân chúng mình sẽ gắn với những từ khóa gì để có thể ghi nhớ à, đúng bài em cần đấy à? Thế à, xịn xịn xịn đúng không? Thế thì nhanh chóng chia sẻ phần phát trực tiếp này đi nha Bởi vì là chỉ khi các bạn chia sẻ phần phát trực tiếp này Thì các em mới có thể có cơ hội nhận được phần tài liệu ngày hôm nay tặng thôi Thế nên là hết sức lưu ý giúp cho chị, đồng ý không? Hết sức lưu ý giúp cho chị Rồi bánh đúc à À cũng đúng nhở Đúng rồi đúng rồi Hôm nay cũng có thể là ăn bánh đúc đấy <laughs> Ờ à, đúng rồi cơm trắng mấy giò Chính xác luôn Chuẩn đấy chuẩn chuẩn Mấy đứa này chuẩn ghê đấy Đúng rồi, chính xác, chính xác <laughs> Chính xác đấy Muốn ăn cơm trắng mấy giờ ra đây mà đẩy xe bò với anh Muốn ăn cơm trắng mấy giờ vào đây mà xem livestream cùng với chị Hiên Để một lát nữa có thể tiếp tục được nhận một cái món ăn nữa đến từ đầu bếp của team học văn chị Hiên nhá Rồi, đồng ý Các bạn ơi, trước tiên chúng ta sẽ có về nhà văn Kim Lân được không ạ? Chúng mình sẽ có những cái từ khóa đi kèm với nhà văn Kim Lân Bao gồm thứ nhất đây là một trong số những nhà văn gì nhỉ? Đề tài thường viết là về nông thôn. Nông thôn và nông dân Việt Nam. Được không ạ? Chúng ta thấy rằng là bản thân Kim Lân ấy tập trung viết về vùng nông thôn của vùng đồng bằng Bắc Bộ được không ạ? À? Có lẽ chính vì lý do này mà nhà văn Nguyên Hồng là người bạn cùng thời với Kim Lân ấy, một người bạn rất là thân thiết với Kim Lân đã từng đưa ra một cái lời phán, đưa ra một cái lời nhận định về Kim Lân rằng đây là một nhà văn nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng đây là đề tài mà Kim Lân thường lựa chọn nhá. Được không ạ? Có thể thấy là trong sự nghiệp sáng tác của mình ấy, Kim Lân thì viết không nhiều đâu. Đúng không? Ông ấy viết không nhiều đâu. Nhưng mà ở mỗi cái giai đoạn, ở mỗi cái thời kỳ thì tác giả này lại để lại những cái tác phẩm cực kỳ có giá trị và để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng bạn đọc. Được chưa nào? Chúng ta thấy rằng cái thể loại sở trường của Kim Lân Thể loại sở trường Thật ra nhá Là Kim Lân ông ấy thích viết Tức là ông ấy hay viết tiểu thuyết nhiều hơn đấy Nhưng mà chẳng hiểu thế nào mà cuối cùng là Sau khi mà loanh quanh cứ tiểu thuyết bị thất lạc bàn thảo Rồi ý định là cũng viết tiểu thuyết Mà cuối cùng lại vẫn cứ viết thành chuyện ngắn à, <laughs> Được không ạ? Thế nên ở đây chị muốn nói với các bạn là Cái thể loại sở trường của Kim Lân ở đây chúng ta biết đến là chuyện ngắn Ok chưa nào? Chúng ta cũng thấy rằng là khi mà nói về nhà văn Kim Lân ấy thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái giọng văn cực kỳ là riêng biệt của người nghệ sĩ này. Đó là một cái giọng văn rất là gì nhở? Gần gũi này. Đúng không? Rất là giản dị này. Được không ạ? À? Đôn hậu này và mang trong đó cái hơi thở của cuộc sống nông thôn. Ok chưa ạ? Văn của Kim Lân, giọng văn của Kim Lân, cách kể chuyện của Kim Lân cũng rất là nhỏ nhẹ, gần gũi giản dị đôn hậu và mang trong đó cái hơi thở, nhịp sống của gì ạ? à người lao động và đặc biệt là nông dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ok chưa nào? Các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị về vấn đề này nhá. Đồng ý chưa? Rồi, ok. Đây là những cái nét chính nhất mà các bạn cần phải ghi nhớ về Kim Lân giúp cho chị. À, nhà văn này cũng được đánh giá là một trong số những nhà văn cực kỳ là tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ok chưa nào? Đồng ý là như thế nhá. Và nếu như mà tìm hiểu về cuộc đời, về con người của Kim Lân ấy, thì chị nghĩ là có lẽ các bạn sẽ còn rất ấn tượng bởi ông ấy chính là một trong số những tấm gương về ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Kim Lân thật ra chỉ học hết bậc tiểu học thôi, thế nhưng mà bởi vì ông ấy quá là yêu cái việc viết đấy và chính trường đời đã trở thành cái cánh cánh cổng trường rất là rộng mở để cho Kim Lân có thể học hỏi, có thể không ngừng sáng tạo, không ngừng gì ạ, theo đuổi cái đam mê cầm bút viết văn của mình. Ok chưa nào? Đồng ý không ạ? Rồi nhá, tình hình là như thế. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với phần hai nhỏ tác phẩm. Hai nhỏ tác phẩm ở trong phần tác phẩm này Các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị về gì ạ? Hết sức lưu ý giúp cho chị về Cái thứ nhất A nhỏ Hoàn cảnh sáng tác Chị biết là các bạn ở đây Các em có thể là đã nhớ như đinh đóng cột Cái hoàn cảnh sáng tác của vợ nhặt vào trong đầu của mình rồi Nhưng ngày hôm nay chị vẫn muốn nhắc lại cho các bạn được không ạ? À? Ngày hôm nay chị vẫn muốn nhắc lại cho các bạn về cái hoàn cảnh sáng tác này để thêm một lần nữa ghi nhớ vào trong đầu mình nhá. Chúng ta sẽ có ở đây ạ. Trước tiên 1945 1954 1962 Ok chưa nào? Các bạn ơi, đây là ba cái mốc thời gian mà các bạn cần phải lưu ý giúp cho chị. Đồng ý chưa nào? 1945 1954 và 1962 Các bạn sẽ thấy rằng mốc 1945 này ấy, đánh dấu đó chính là trong những ngày đầu tiên khi mà cách mạng thành công thì ông Kim Lân này ông ấy có viết một cái tiểu thuyết và lúc bấy giờ cái tiểu thuyết của ông ấy có tên là Xóm Ngụ Cư Nhưng mà sau đó không may đã bị thất lạc bàn thảo được không ạ? À? Không may đã bị thất lạc bản thảo đến năm 1954 khi mà hòa bình lặp lại thì Kim Lân có tâm sự và chia sẻ rằng ông ấy nhớ đến một cái đoạn mà ông ấy viết về nạn đói và ông ấy cực kỳ ấn tượng với cái đoạn với cái đoạn đó và dựa vào một cái phần cốt truyện của tiểu thuyết xóm ngụ cư đó thì Kim Lân đã viết truyện ngắn vợ nhặt Vậy là các bạn hết sức lưu ý giúp cho chị nhá Chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân là ra đời vào năm 1954 Chứ không phải là 1945 nhá Hết sức lưu ý giúp cho chị cái này được không nào? Rồi, và tác phẩm này sau đó thì đã được in trong tập Con chó xấu xí. Đúng không ạ? À? Được in trong tập Con chó xấu xí, xuất bản vào năm 1962. Đồng ý chưa? Thì đây chính là cái hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm Vợ Nhặt Vậy thì chị nhấn mạnh lại với các bạn một điều Đó chính là mốc thời gian mà chúng mình cần phải lưu ý kỹ nhất Đó là 1954 nhá Mốc thời gian mà chúng mình cần phải lưu ý kỹ nhất giúp cho chị Đó là năm 1954 nhá Ok chưa? Thật ra Kim Lân có tâm sự là vào cái thời điểm năm 1954 ấy Thì ông ấy cũng định viết một cái tiểu thuyết cơ Nhưng mà chả hiểu thế nào cuối cùng lại trở thành chuyện ngắn Được không ạ? À? Và quả thực là chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân đã đưa đến cho chúng ta Một cái góc nhìn rất là mới mẻ Bởi vì trước đó thì cũng đã có rất là nhiều những người nghệ sĩ viết về nạn đói rồi Nhưng mà nạn đói trong cái tác phẩm vợ nhặt của nhà văn Kim Lân lại được nhìn trên một cái góc độ khác Trên một cái phương diện khác Và chúng mình thấy rằng là ở đấy đấy toát lên một cái tình người toát lên những cái vẻ đẹp phẩm chất của người lao động dẫu là họ đang bị dồn đẩy đến con đường cuối cùng rồi Đúng không ạ? Rồi, thì đấy là về hoàn cảnh sáng tác cũng như là xuất xứ của cái chuyện ngắn này nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với phần B nhỏ là những cái nội dung chính mà các bạn cần phải lưu ý nhá. Khi chúng ta học về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Ok chưa ạ? Khi chúng mình học về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân thì chúng mình cần phải lưu ý đến những vấn đề nào? Các bạn sẽ chú ý giúp chị này. Chúng ta sẽ có hai vấn đề cần chú ý. Một là về tình huống chuyện. Nhá. Một là về tình huống chuyện và hai là về nhân vật chuyện. Được không ạ? Một là về tình huống chuyện và hai là về nhân vật chuyện. Có thể trước đây các bạn chưa bao giờ nghe đến cái này Hoặc có thể trước đây các bạn cũng đã từng nghe đến cái này Nhưng điều đó không quan trọng ạ <laughs> Điều đó không quan trọng bởi vì bây giờ chị sẽ nói Nếu như đề bài của chúng mình mà đưa vào tình huống chuyện Thì các em phải thiết lập ngay cho chị trong đầu một cái công thức cho cái luận điểm số 2 là như thế này Chúng ta sẽ có một Sẽ phải trình bày về khái niệm tình huống chuyện Khái niệm Tình huống chuyện Ok chưa nào Cái này biết chưa Cái này biết không Cái này biết không ạ à? Rồi cái ý số 2 Đó là phải nêu được Bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện Bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện. Được không ạ? À? Ý số 3 sẽ là diễn biến tình huống chuyện. Diễn biến tình huống chuyện. Ok chưa ạ? Và cái cuối cùng đó là ý nghĩa tình huống chuyện. Ý nghĩa của việc xây dựng tình huống chuyện. Ok chưa ạ? Đảm bảo cho chị các ý này nhá. Có thể trước đây các bạn chưa biết, nhưng bây giờ biết rồi. Mà đã biết rồi thì phải làm đúng nhá. Nếu đã biết rồi thì phải làm đúng, còn không biết thì thôi. Đã biết là phải làm đúng. Thế còn đối với nhân vật chuyện thì chúng mình sẽ phân tích theo cái tiến trình như thế nào. Các bạn hết sức chú ý giúp chị ở đây. Ý số 1 đó là khái quát chung về nhân vật. Được không ạ? À? Trong phần khái quát chung này, các bạn có thể trình bày những ý sau. Một là về lai lịch. Hai là về ngoại hình. Được không? Một là về lai lịch, hai là về ngoại hình 3 là về số phận. Ok chưa ạ? Sau khi khái quát chung xong thì chúng mình sẽ cùng với nhau trọng tâm đi vào gì nhỉ? À, chúng mình sẽ cùng với nhau trọng tâm đi vào phần này. Đó là phần gì đấy? Khái quát chung về lai lịch, về ngoại hình, về số phận này. Và chúng mình sẽ cùng với nhau gì nữa? À, chúng mình sẽ cùng với nhau đi nhau đi vào diễn biến tâm trạng nhân vật. Được không? Đồng ý chưa nào? Diễn biến tâm lý nhân vật nhá. Ok chưa ạ? Thì trong cái phần này chúng ta sẽ phân tích dựa trên cái phần văn bản chúng ta có. Được không nào? Đây sẽ là hai cái gọi là công thức mà chị đưa ra cho các bạn để các em có thể học cái phần này tốt hơn nhá. Để các bạn có thể học cái phần này tốt hơn. Đồng ý chưa? Xong chưa? Chị nói rồi, có thể các em đã nghe những cái này rồi nhưng cũng có thể là các bạn chưa nghe điều đấy không quan trọng các em ạ. Điều đấy thực sự không quan trọng nhá. Quan trọng nhất là các bạn có thể nắm được cái này nhá. Rồi, thì ở trong cái phần này khi chúng ta nói về diễn biến tâm lý nhân vật ấy thì đồng thời chúng ta sẽ thấy được cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ thấy được vẻ đẹp của nhân vật. Được không ạ? Chúng ta sẽ thấy được vẻ đẹp của nhân vật Và đương nhiên cái vẻ đẹp này là trọng tâm vào vẻ đẹp gì nhỉ? Vẻ đẹp phẩm chất nhá Ok không? Tập trung vào vẻ đẹp phẩm chất nhá Ok chưa? Đồng ý chưa? Được chưa? Nhá, ok chưa nào? Rồi, chốt là như vậy Bây giờ quay trở lại với chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Chị đã nói rằng đây là hai cái vấn đề mà các bạn sẽ phải trọng tâm giúp cho chị mà Nhá, thì các em sẽ lưu ý ở trong này này Chúng ta sẽ có thứ nhất về tình huống chuyện thì chị không nói nữa Nhưng mà về các nhân vật chuyện thì các em sẽ lưu ý giúp chị thứ nhất chính nhất là chàng thứ hai là người vợ nhặt và thứ ba là bà cụ tử nhá nhớ là chúng mình sẽ phải đi về lai lịch ngoại hình hay nói cách khác là giới thiệu về nhân vật này trước sau đấy thì chúng mình sẽ đi sâu vào cái phần nói về diễn biến tâm lý nhân vật Hay nói cách khác là vẻ đẹp phẩm chất của nhân vật này Ok chưa ạ? Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, chàng này được không ạ? Hai lần gặp gỡ trên đường về nhà, về đến nhà và buổi sáng hôm sau xong. Ok chưa ạ? Người vợ nhặt tương tự như vậy và bà cụ tứ là về đến nhà và buổi sáng hôm sau. Được chưa nào? Đấy là về cái diễn biến tâm trạng của từng nhân vật này. Thế thì còn làm như thế nào để có thể tìm hiểu được về diễn biến tâm trạng của từng nhân vật này? Thì chị hẹn gặp lại các bạn ở trong khóa học 10 ngày của chị nhá. Còn bây giờ sẽ là cái thời điểm mà chỉ còn 2 phút nữa thôi là các bạn sẽ chính thức các em sẽ chính thức được nhận tài liệu nên các bạn sẽ đợi một chút, chúng mình sẽ còn 2 phút nữa để có bài đăng bài đinh chính thức nhận tài liệu về tác phẩm vợ nhặt trong tác phẩm ngày trong cái ba trong buổi trưa ngày hôm nay, được không ạ? À? Còn trong phần phát trực tiếp này thì chị sẽ tạm thời dừng lại với các bạn ở đây nhá Muốn tìm hiểu kỹ hơn Muốn là chúng mình sẽ khám phá ra được nhiều thứ hơn Có tài liệu xịn sò nhất có thể Để ôn thi trước khi thi vào Trung học phổ thông quốc gia Thi hoàn thành kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia Thì nhớ gặp chị trong khóa học 10 ngày nhá Đồng ý không? Còn buổi trưa ngày hôm nay tạm thời chúng mình sẽ dừng lại tại đây Các em ơi đừng rời khỏi pết nhá Bởi vì một phút nữa thôi là chúng mình sẽ có bài đăng chính thức về tài liệu nhận trưa ngày hôm nay Nên chị rất hy vọng là các em có thể tận dụng cái cơ hội này nhá Chị rất hy vọng các bạn có thể tận dụng cái cơ hội này Mỗi cái tài liệu đều sẽ là cái cơ sở để chúng mình học văn tốt hơn mà được chưa ạ? Và Vợ Nhặt cũng là một trong số những tác phẩm văn xuôi cực kỳ đáng để chú ý Thế nên là đã học là phải học cho nó nghiêm túc nhá Đã học là phải học cho nghiêm túc <laughs> Thế à? Đã được nhận rồi à? Xịn đấy nhở, mấy cái đứa này nhanh thật đấy Nhá, mấy cái đứa này nhanh thật đấy <laughs> không có gì Nói chung là tuần này là tuần tặng tài liệu cho các bạn mà Nên là đã bảo là tặng tài liệu là sẽ tặng tài liệu Ok không? Rồi, cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những ờ, buổi phát trực tiếp tiếp theo nhá Bye bye, xin chào